Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng bóng đá nha anh em. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tiếng uh, cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu tại ngoại hạng Anh được diễn ra vào ngày 2 tháng 4. Đó chính là trận đấu giữa West Ham với thằng Southampton diễn ra vào lúc uh, ờ, 8 giờ tối ngày 2 tháng 4 này. Sau trận đấu này kết thúc sẽ có trận đấu giữa Newcastle với MU uh, 10 giờ 30 2 tháng 4 cũng uh, Tiếng cũng đã lên video cho anh em tham khảo hai mã kèo này. Đấy. Tiếp theo đây, tiếp theo đây Tiếng sẽ lên cho anh em thêm một cái trận đấu tại Syria một trận đấu cũng rất là hấp dẫn anh em à, đó chính là trận đấu giữa Napoli với AC Milan thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, khuya ngày 2 tháng 4 cũng như là rạng sáng vào lúc 1 giờ 45 ngày 3 tháng 4 nhé anh em đó thì cái trận đấu này là thuộc vòng 28 Serie A nhé thì trước khi nhận định và phân tích về cặp đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo nhé đây thì uh, hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo cho đội chủ nhà Napoli chấp đội khách AC Milan lần lượt với các mức chấp là nửa trái này à, 0.75 0.25 cùng với một hòa cả trận à, và tài xỉu của trận đấu này là 2.5 2.25 2.75 cùng với hai hòa đó hiện tại có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi ngoài ra còn có mã kèo chấp hiệp 1 cũng như là tài xỉu hiệp 1 nữa này đấy còn mã kèo tỷ số này nọ nữa khi anh em chơi trên trang anh em có thể lựa chọn thoải mái được các mã kèo à, ngoài ra thì có kèo à, phạt góc ở trận đấu này là 9.5 góc cả trận tài xỉu dành cho trận đấu này cũng như là ở hiệp 1 à, ờ, tài xỉu gốc là 4.5 đó về cả chặn cả chặn thì Napoli chấp gốc AC Milan với mức chấp gốc là 2.25 à, ờ, còn à, ở hiệp 1 thì Napoli cũng chấp gốc AC Milan với mức chấp là một hòa đấy thì rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nhé ngoài ra còn có mã kèo rất là đặc biệt như là mã kèo Napoli tổng số việt dị nè rồi tổng số việt dị của AC Milan đấy rất nhiều mã kèo dị đúng không anh em anh em chơi danh trang là thấy đấy có nhiều mã kèo chơi lắm và đặc biệt tiếng rất là kết nhất là cái mã kèo mà à, đây tiến cho anh em xem mã kèo này đây cả hai đội cùng ghi bàn hay là cả một đội ghi bàn hay là không đội nào ghi bàn đó có nghĩa là ở đây nó sẽ có ba sự lựa chọn cho anh em nếu như anh em muốn trận đấu này anh lựa chọn là cả hai đội đều ghi bàn Napoli và AC Milan đều có bàn thắng anh em có thể đầu tư vào cho tiếng cái mã là cả hai cùng ghi bàn nếu như anh em chỉ tin tưởng chỉ có được một đội có thể ghi bàn trong trận đấu này thì anh em đầu tư cho tiếng vào cả cái mã kèo là một đội đó trong khi đó anh em có thể à, à, nếu như mà anh em tự tin trận đấu này về với tỷ số không đều anh em cũng có thể vào cho tiếng cái mã kèo là không có bàn thắng nào đó bỏ một ăn 9.2 nhiều mã kèo rất là hay đúng không anh em anh em có thể chơi à, cũng như tham khảo các mã kèo này đó thì với những mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra sự lựa chọn của tiến ấy anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đó thì à, trước tiên nhìn vào cái à, màn hình để anh em có thể thấy đây là cái sơ đồ ghé sân dự kiến của hai đội này đây chỉ là sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia đưa ra cho anh em tham khảo trước trận đấu thôi anh em nhớ nhé. Sẽ không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ này, đó chỉ là tham khảo thôi. Các chuyên gia tự đưa ra thôi chứ không phải là chính thức nha anh em. À, chủ nhà Napoli sẽ ra sân với sơ đồ là 433 với bộ bộ ba tấn công đó chính là A nè cùng với Osimhen đó và Helvin Lozano còn ở vị trí của AC Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của đội bóng này đó chính là Oliver Giroud đó còn lại cái bộ ba hộ công cho cái thằng Gigu này đó chính là uh, uh, Salamake này cùng với uh, Barim Diaz này đó cùng với cái vị trí cuối cùng đó chính là Rafael Leao thì đây chỉ là những cái sơ đồ mà chuyên gia đưa ra thôi nha anh em nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ ra sân dự kiến này vì chắc chắn trước trận đấu diễn ra uh, sơ đồ chính thức sẽ thay đổi hoàn toàn không có một điểm trùng lập nào vào cái sơ đồ này đâu đó thì tiếp theo đây anh em cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội nhé thì trận đấu này Napoli lại được thi đấu trên sân nhà cũng như là bảng xếp hạng hiện tại Napoli đang đứng đầu Serie A với 71 điểm sau 27 vòng đấu này. Đó với 23 thắng, 2 hòa và 2 thất bại, một cái con số khá là khủng luôn. À, và ghi được đến 64 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 16 lần mà thôi. Và hiện tại Napoli bỏ xa cái thằng Lazio này đến uh, tổng cộng là 19 điểm cách biệt cách biệt. Đó 19 điểm cách biệt, gần như là Napoli 100% sẽ lên ngôi vương trận đấu này, thậm chí là có thể lên ngôi vương trước uh, 7 8 vòng đấu luôn, đúng không anh em? đó chỉ cần ba bốn vòng đấu thôi nếu như Napoli bất bại liên tiếp nữa thì sẽ lên ngôi vương sớm đến 7 8 vòng luôn một cái con số khá là khủng đó còn về uh, uh, đội khách AC Milan thì đang phải uh, rất là chặt vật trên cái vị trí top 5 bảng xếp hạng để giành cái vé dự cúp C1 ở mùa này đó AC Milan chỉ có được uh, 48 điểm sau uh, uh, 27 vòng đấu với 14 thắng 6 hòa và 7 thất bại ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới 36 bàn một cái hàng thủ ở mùa này của AC khá là tệ nha anh em khi mà để thủng lưới rất là nhiều luôn đó và nhìn vào bảng xếp hạng em có thấy là cái thằng Atalanta cũng như là Juventus hay là Roma đều đang bám đuổi rất là xích sao trên cái bảng xếp hạng này đấy đang là bám đuổi khá là gắt luôn cho nên nếu như AC Milan thi đấu à, vẫn giữ cái phong độ mà cái hàng hậu vệ thi đấu kém như hiện tại thì chắc chắn là AC Milan sẽ gớt khỏi cái vị trí top 4 của Serie A mùa này đúng không anh em đó cho dù hàng công thi đấu hay cỡ nào nhưng mà hàng thủ nó phá cỡ này thì cũng không có mang được cái lợi ích gì hết đó thì đây chỉ là cái sơ đồ cái cái về cái bảng xếp hạng thôi anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái ờ, phong độ của hai đội nha trước tiên anh em xem này cái thằng Napoli này phải nói là cái phong độ của nó là là khủng nhất châu Âu khủng nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại luôn đó khi mà có được 9 chiến thắng và chỉ chịu một thất bại duy nhất với tỷ số sáng nút 0-1 trước Lazio mà thôi đó và riêng cái trận thua 0-1 này Napoli gần như là nó ép sân hoàn toàn chỉ hay đen cho Napoli là thủ môn của cái thằng Lazio phải chơi là chơi như là xuất thần anh em chơi quá xuất sắc cái trận đấu này nên mới giữ nguyên được cái kết quả là à, một uh, không chiến thắng dành cho Lazio mà thôi rất là đen cho Napoli trận này đấy và còn chín trận còn lại thì sao chín trận còn lại anh em thấy này Napoli toàn thắng trước mọi đối thủ luôn từ cúp C1 tới à, Serie A Napoli toàn thắng đó và đặc biệt đặc biệt anh em để ý thêm một chút nữa có thể thấy là trong chín trận thắng của Napoli có đến 8 trận cái thằng Napoli này đều giữ sạch lưới đó một con số khá là khủng thì sau cái trận thắng 2-1 trước Roma vào cuối tháng 1 thì tiếp theo đó Napoli có trận thắng 3-0 trước Serbia rồi 3-0 trước Cremonese rồi 2-0 trước à, Sassuolo này đó tại CA nha anh em rồi xong là đã có chiến thắng 2-0 trước Ganfast tại C1 này tiếp theo đó là trận thắng 2-0 trước cái thằng Empoli tại Serie A đó tiếp theo đó nữa là 2-0 trước Atalanta rồi thắng ở trận lượt về cúp C1 3-0 trước Ganfast và mới đây nhất mới đây nhất tại sân khách trên sân của Torino thì Napoli cũng đã hủy diệt thằng Torino với tỷ số là 4-0 mà một cái thông số phải nói là khá là khủng luôn anh em đó giữ sạch lưới 8 trận và à, trong 9 trận thắng liên tiếp đó một con số khá là khủng đúng không và cái thành tích của đội khách Milan thì sao anh em có thấy là Milan chỉ có được tổng cộng là 4 trận thắng cùng với đó là 4 trận hòa và một thất bại sau 9 vòng đấu gần nhất riêng cái trận à, AC Milan ôi uh, xin lỗi anh em nhé uh, có tổng cộng là 4 chiến thắng 4 trận thua cùng với hai trận hòa ở 10 trận thi đấu gần nhất đó thì cái phong độ của thằng AC Milan này cũng không được tốt cho lắm nha anh em thì ở 4 trận thi đấu gần nhất anh em có thấy là AC Milan à, không có được một cái chiến thắng nào hết đó hoàn toàn không có một chiến thắng nào chứ các đối thủ hết nó thua một hai trước Fiorentina tại sau CDA này rồi lượt về thì lại hòa với Tottenham với số không đều đó cũng như sau trận hòa này thì Milan tiếp tục uh, lại hòa với cái thằng Salernitana với số một đều trên sân nhà và mới đây nhất mới đây nhất cùng ngày với trận thắng Napoli thắng trước Torino hủy diệt 4-0 thì ngược lại Milan lại phải thua trước cái thằng Udinese với tỷ số là 1-3 ngay trên sân khách đấy thì một có một điều à, chúc mừng cho cái thằng Mỹ Lăng là được vào vòng tiếp theo, vòng tứ kết tại à, cúp C1 mùa này khi mà lượt đi thắng à, Tottenham với số 1-0 và lượt về hòa không đều thì cái kết quả này cũng giúp cho mỹ lăng một phần nào đó an ủi ở cái cúp C1 đó đúng anh em đó giúp cho AC Milan có thể đi tiếp vào cái vòng tứ kết cúp C1 cũng là một phần nào đó an ủi dành cho người hâm mộ đó thì với cái phong độ hiện tại và phong độ hiện tại mà đến với trận đấu này ấy, thì AC Milan phải làm khách trên sân nhà của Napoli thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé. Đây, Napoli thắng 4 thua 1 ở 5 trận gần nhất trên sân nhà, trong khi đó có 3 trận thắng trên sân nhà giữ sạch lưới trong 4 trận thắng. Đấy, một cái phong độ khá là tốt đúng không anh em. Còn về AC Milan sao? AC Milan có phong độ khá là kém luôn khi mà chỉ có đúng một trận thắng 1-0 chúng Monza, còn lại đó là ba thất bại cùng với một trận hòa ở 5 chiến làm cách gần nhất. Đấy, thì với những cái uh, phong độ này, Tiến lại uh, trước khi trước khi mà tiến đưa ra sự lựa chọn thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu đi ha đây thì trong lịch sử đối đầu thì Napoli uh, và AC Milan đã ở hai trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều mỗi đội đều có một chiến thắng nha anh em đấy Milan thì có chiến thắng 1-0 trước Napoli ở cái giai đoạn lượt về Serie A ở mùa trước nhưng ở mùa này mùa này Napoli đã giành chiến thắng 2-1 trước Milan ở trận lượt đi trên sân nhà của Milan đó một phong độ khá là tốt dành cho Napoli và mới những với những gì đã phân tích cũng như mã kèo nhà cái đã đưa ra thì tiến sẽ cho anh em đó chính là mã kèo để anh em có thể đầu tư ở trận đấu này đầu tiên là anh em ờ, có thể đầu tư cho tiến vào một cái mã kèo mà tiến rất là kết đây à, đây anh em cả hai đội cùng ghi bàn cả một đội ghi bàn hay là không có đội nào ghi bàn thì riêng cái mã kèo này đây tiến sẽ đánh dấu kỹ cho anh em nhé anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là chỉ một đội ghi bàn mà thôi đó vì sao? Vì sao mà chỉ một đôi ghi bàn? Tiến tin lại trận đấu này sẽ cái tỷ lệ mà chỉ có Napoli có bàn thắng rất là cao. Vì trong 10 trận thi đấu gần nhất có đến 8 trận thằng Napoli giữ sạch lưới thì không có lý do gì mà anh em không đầu tư vào cái mã kèo mà chỉ có mình nên thằng Napoli ghi bàn, đúng anh em? Đó, mã kèo này thì chắc chắn thầu còn nó không có đâu, chỉ có khi anh em chơi danh trang thôi. Anh em bỏ một củ, ví dụ anh em bỏ một củ ra chơi trận đấu này, chơi mã kèo này anh em sẽ thắng kèo, anh em sẽ thắng được hai củ lẻ 40k. Đó, một cái à, mã kèo rất là rất là ngon, rất là hot dành cho anh em, đúng anh em? Đó, còn những anh, anh em nào mà tự tin hai đội sẽ ghi bàn anh em có thể đầu tư vào cắm cái cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn với bỏ bỏ một ăn 0.85 nhưng mà riêng tiến lại kết cái mã kèo là chỉ riêng thằng Napoli ghi bàn mà thôi đó cho nên tiến sẽ lựa chọn cái mã kèo này cùng với đó cùng với đó cái mã kèo thứ hai mà tiến cho anh em đó chính là thằng Napoli chấp nửa trái trong cái cuộc đối đầu này ok cho anh em đó tiến sẽ chọn cho anh em là Napoli chấp nửa trái cho dù là Napoli đang bỏ xa trên bảng xếp hạng nhưng mà chắc chắn với cái trận uh, đấu quan trọng này Napoli nó sẽ hướng đến một trận thắng hơn cũng như là dốc toàn lực cho trận đấu này đó để nhanh chóng uh, lên cái ngôi vương vô địch để tập trung cho những cái đấu trường uh, kế tiếp dành cho Napoli đúng không anh em đó thì chốt lại với những mã kèo hiện tại cũng như những gì Tiến đã phân tích thì Tiến sẽ đẩy cho anh em hai cái mã kèo thôi hai cái mã kèo trong trận đấu này đầu tiên mã kèo thứ nhất là Napoli trừ 0.5 FT còn mã kèo thứ hai là vào mã kèo là chỉ một đội ghi bàn đó chỉ một đội ghi bàn anh em ok chưa đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu như mà anh em xem hết cái video của tiến anh em có thể uh, uh, hiểu thêm về cái mã kèo là một đội ghi bàn đúng không anh em đó thì đây chỉ là những cái ờ, mã kèo mà tiến cho anh em dự đoán trong trận đấu rồi thôi vì phía trước còn uh, cách một ngày mới tới trận đấu này đó tiến phải lên video sớm cái đó đề xuất từ youtube để cho anh em tham khảo những mã kèo này nếu như anh em thấy hợp mã trùng ý với tiếng anh em có thể vào còn những mã kèo chuẩn hơn thì tất nhiên tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn một tiếng đồng hồ đúng không anh em vì lúc đó tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân dự kiến ờ, đội hình ra sân chính thức xin lỗi anh em chính thức nha cũng như là nắm bắt được cái cái sơ đồ ờ, chiến thuật của hai đội này đó có những cầu thủ trụ cột này ra sân thằng Napoli này nó có tung đội hình mạnh nhất hay không hay là dự bị đấy thì lúc đó những má kèo mà tiến đưa lên ờ, trước giờ bóng lăn trên nhóm nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều cho nên những anh em nào mà thật sự muốn lấy kèo chuẩn muốn cùng đồng hành với tiến đặc biệt là những anh em đang thua tha muốn vào bờ muốn gỡ gạt ở những trận đấu phía phía trước ấy à, muốn vào nhóm với Tiến muốn đồng hành với Tiến thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến sẽ hỗ trợ tất cả anh em vào nhóm đó nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí nhưng bắt buộc anh em phải có được hai điều kiện mới có thể vào nhóm của Tiến thứ nhất phải có được một cái số tài khoản ngân hàng và có sàn chuyển khoản online để có thể tạo một cái trang chơi à, tạo một cái trang chơi như là Tiến là chủ động ra vào nhiều mã kèo mà mình thích nếu như kèo khó quá thì cứ đợi à, bóng lăn 5 15 20 phút gì đó rồi anh em vào kèo luôn cũng không cũng được nữa vì mình chủ động cầm trang mà đúng không anh em thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên nếu vài trăm tốt nhất né tiếng ra được có liên hệ làm gì hết đấy Ok thì nếu như anh em đạt đủ hai điều kiện đó muốn đồng hành với Tiến, muốn kiếm cơm gạo, muốn gỡ gạt thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo nhé. Số Zalo 0963 731 sáu Tiến đợi ở phía dưới góc video trong cái màn hình này. Đấy. Ngoài ra anh em có thể liên hệ cho Tiến qua ba cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả video đấy vì mỗi cái video tiến điều thêm cái phần mô tả là có ba cái đường link đó chính là các facebook cá nhân telegram cùng với fanpage đó anh em có thể liên hệ với tiến qua ba cái nền tảng này anh em chỉ cần nhấp vào thôi là có thể liên hệ với tiến nhá đó còn những anh em nào mà không biết liên hệ qua đường link thì anh em cứ liên hệ qua số zalo của tiến đi để tránh những cái trường hợp mà bị giả danh giả mạo ấy À, còn anh em mà liên hệ với Tiến thì anh em cứ gọi trực tiếp cho Tiến để nghe cái giọng của Tiến để xác thực à, là là người thật người giả nha anh em. Đấy. Thì ok à, Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé Anh em quan tâm muốn ờ, vào kèo, muốn nhận những mã kèo uh, hot, kèo VIP, kèo chuẩn Đó, muốn vào bờ thì cứ liên hệ ngay cho Tiến à, Và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé Cũng như là là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe nè Và anh em cũng đừng quên uh, để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo Cũng như là cái kênh Tiến Bóng Đá này nhé anh em